Nhóm nữ thế hệ 4 đang chiếm lĩnh K-pop, ra bài nào hit bài đó, Giang New cũng góp phần không nhỏ. Với loạt thành tích ấn tượng, ai đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường K-pop và Giang New cũng là mảnh ghép không thể thiếu giúp nhóm tạo nên thành công này. ID bước vào tháng 12 năm 2021 với đội hình 6 thành viên dưới chứng Starship Entertainment. Ngay từ khi ra mắt, nhóm đã nhận được nhiều sự chú ý bởi ngoại hình xinh xắn cùng chiều cao nổi bật. Đặc biệt, sự góp mặt của hai cựu thành viên Egan, Giang Gorniu và An Eugene cũng khiến ai chưa đi bớt đã được đánh giá là một trong những tên tuổi đáng gờm, thu hút sự bàn tán từ dư luận. Tuy thường xuyên dính vào nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận Giang Gorniu là mảnh ghép quan trọng tạo nên thành công của ai như hiện tại. Cô nàng đã có danh tiếng khủng cũng như độ nhận diện công chúng cao từ khi tham gia Blur 48 và thời gian hoạt động là center của Ewan. Với khuôn mặt xinh như búp bê cùng thân hình đẹp, Chiều cao vượt trội, nữ thần tượng sinh năm 2004 nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Việc sở hữu Giang Gonew trong đội hình đã góp phần giúp ai nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ ngay từ khi nhóm mới chỉ nhá hàng chuẩn bị đi bớt. Dù không thuộc công ty lớn nhưng ai đang được đánh giá là một trong những gơn gờ giờ thế hệ 4 nổi tiếng nhất hiện nay với loạt thành tích ấn tượng. Có thể thấy Starship cũng không ngại đầu tư chỉn chu cho gà cưng cả về phần âm nhạc lẫn hình ảnh kể từ khi ra mắt. Điều này đã được bảo chứng qua việc ca khúc Debut Eleven có thứ hạng nhạc số vô cùng tốt, giúp ai trở thành nhóm nhạc duy nhất Debut trong năm 2021 đạt được thành tích này. Nhờ đó mà tân binh nhà sở ta cũng đạt Lấy đó làm bước đệm, ai tiếp tục khẳng định độ nhiệt của mình khi comeback với lớp đai, nhanh chóng tiêu thụ hơn 338.000 bản album được bán ra trong tuần đầu tiên. Thành tích này đã giúp ai trở thành nhóm nữ Gen 4 đầu tiên đạt vị trí một bảng xếp hạng album bán chạy nhất trên game. Không những thành công ở trong nước, mà lớp đai còn đạt thứ hạng nhạc số cao ở các bảng xếp hạng nước ngoài khiến ai nấy đều thán phục. Không tưởng trước loạt thành tích mà tân binh này đang gặt hái. Tuy nhiên, vẫn còn tranh cãi về giọng hát. Sau những màn in co đại thảm họa, ai nghiễm nhiên trở thành nhóm nữ bất tài trong mắt netizen. Fan đông của ai hay giải thích rằng nhóm hát lai yếu do còn phải tập trung chăm chút cho vũ đạo, nhưng kể cả khi chỉ đứng yên một chỗ, trình độ của tân binh nhà sở ta ship vẫn chẳng khá hơn. Nhóm từng gây bất bình vì biểu diễn inco mà vẫn hát nhép, thậm chí còn hát đồng ca để che đi khuyết điểm về giọng hát. Chỉ cần cải thiện khả năng hát live thì vị trí của ai trong lòng các fan K-pop chắc chắn sẽ được thăng hạng đáng kể. Dù chỉ mới là tân binh chưa đầy một năm tuổi nhưng không thể phủ nhận những thành tích mà ai gặt hái là vô cùng ấn tượng bảo chứng cho danh hiệu tân binh quái vật của mình cũng như hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong tương lai. Nguồn, tổng hợp,